Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả Nam ơi Và ngày hôm nay tiếp tục thì uh, sẽ đánh lệnh bài boss boss uh, ờ, số 18 này em ơi Rồi ok này Đợt Khải uh... Rồi Bình Dương xuống đánh trước đây em ơi Đ đứng ngang con John sống về á Rồi kẹp tường trái thả đi Kẹp tường trái thả Đứng im ngang sống về Rồi thả đi em thả đi ok thả đi Thả đi Đúng rồi thả hết luôn thả hết một lần luôn thả hết lần luôn Rồi ok boss đó sẽ là của em Rồi Rồi bây giờ anh để em cắn cái bánh cho rồi thả Rồi ôi quýnh trên nít gì má tại vì à. sao em nhảy quýnh chiến đấu à à rút đây rồi ok đó đó là những con à, đầu tiên em ơi bắt số 18 này thì đánh khoảng tầm 50 à, con nha nam 50 con nha nam để khả lấy thiên dạng á à. sáng này đánh khả thả ba con xong đánh tung cho nó khỏi bị lẩu người thả vài con này mày chịu anh vẫn được uh, có mấy con à thì sự lần bài bắt rất là hiếm này mày ôi <coughs> chết cụ ơi chạy đâu lên đây vậy <coughs> đây ra hello anh em mới vô nha bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lần bài này mày phải rồi khánh phù hơi lú trang sức đếm chạy này tiêu chứ nhờ đây này cũng cái này à nhỉ cái này à một cái rồi nói chuyện lên bờ tơn á nhặt đồ á ủ sắm được bốn tiêu chưa chưa ông tiêu làm này là mình có được anh thằng hot là mình có này rồi rồi bơ tơ cái nhặt đồ hai nhặt đồ cho anh em nhặt đồ cho anh em xem nha rồi khui hàng bập bập bập rồi này có một cái ngọc bòi để giao dịch qua luôn được gì đây nãy được một ngọc bò nha nam bỏ qua nhìn nhìn bao bì cái xe đó nó cười quá ngọc bò 530 thân pháp 16 ơi 530 tưởng này 40 là ngon rồi 30 em ơi à, ba miền đánh hôm nay như kiểu là rồi tiếp tục vậy anh mới mắc 500 xu ừ. hello này mới vô nha lần lần trước ba miền đánh AFE cũng không, áp đảo quá ừ áp đảo quá rồi tại uh, với à, năm uh, con thằng em được mới năm món trang sức rồi đến này đến khải này thả mấy con cho lẹ luôn vì rút ít tiền rồi nay có cái phốt này trên mạng cái khải ơi thôi thôi bỏ qua giùm em cái này nè đừng quan tâm ba đó mấy cái sầm lơ rồi tiếp theo đó em nói một câu im câm mồm liền chứ làm được gì em đâu Khui hàng Đây là con thổ cuối cùng Ờ không biết ý như thế nào Thằng trong bang mình trước thằng võ đang nói cho bang đó Em hỗ trợ auto này nọ đấy Chả biết nó đang muốn cái gì Rồi Khui Không biết chủ đờ đang muốn cái gì Rồi khui này Vâng, tóm lại tóm lại không liên quan tóm lại đấy ờ, bỏ đi không liên quan bỏ qua ôi đứng góc đất được rồi dạ. khui này dây chuyền thổ số nhẫn mọc thăng lôi 17 dây chuyền thăng lôi số thăng lôi thăng lôi 15 giờ nhận đôi em ơi đừng nhận thắng băng 25 thì dẫn độc 20 giờ yeah, dùm anh à, tương nhiên bách em ơi tương nhiên bách em ơi 21 25 nhắn này á à? nhắn này cùi mà nhắn này cùi cái gì hết 21 21 nó 21 nó phải làm mỹ thuật 21 ờ nhầm <laughs> nó phải làm mỹ thật rồi đâu rồi <laughs> thằng em kia đâu rồi như giờ em ơi nhìn nói chung là nhìn vào là em thấy chả có nào ngon cả anh em này mua đấy để cho nó mắc đâu rồi đâu rồi thằng bình dương đâu lấy đi em ơi hiện tại là em không có được món nào mà nô nha nó mà toàn món tầm tầm xà lơ xà đủ rồi giúp giật em ơi giúp giật em đi làm đồ rồi ngọc bòi nè nói chung là chưa bút bùa cho chưa bút bùa bót sao kìa ừ à, đỡ anh đưa ông nghe vô nó bị lắc ở vị trí đỡ nghe mươi vô nó bùa thả vào đó mà không bị lắc không <clears throat> đi đừng có mặt đứng để học hết rồi ba ông này nó đến <clears throat> anh tùng thả có 12 chưa hải ơi chưa anh ơi đứng đây chưa chưa cái nào rơi thì em nhặt chưa server này mà hit server là có 12 chưa có rồi nhưng mà điểm đồng con tay này Ủa. khó mới ờ, hai bạc đúng không Vài ạ à. tại server với ờ, quanh bùa vô cho anh lẹ à. <coughs> Ủa, nó bị mà, mà ông, ông, ông, ông mà ông võ đang tàu di khải nó ông sắm cái mẹ ấy tìm giải bùa anh em gì nhá <coughs> mua không có bí kíp anh ơi mua không có bí kíp tầm này mà đánh <coughs> ừ. ờ, công thành công giết là có cái 12 kia lợi thế lắm ừ biết mà bỏ đang là như có hai cái hello việt phạm nha hello này mới giờ anh em mang mình không thế không có bí kíp đó gì vậy giảm niềm tin có mà nó bán giá cao quá sao mua sao mua ôi cứ ba con bạn mới đồ luôn này rồi anh tùng thấy anh tùng ơi cái cái bí kíp mà võ đăng quyền trả nó ba chục kim nó chửi nghèo mà mày đặt hỏi mua nó đục người nè đấy ba ghét rồi ôi cắn tất cả xấu ôi trời ra chuyện đậu xanh má cái này chống bốn mươi mang luôn ấy Ê, cái đó xài vẫn ngon mà à, không có chón buồn Uầy, trời gia trường quá cái khán giả 16 thì bay ra ừ 16 bị ra xả lơ vậy trời ra ra ra rồi tổng rác này mày à giờ chị thả nơi thả nơi ok à giờ chuyện nhìn chán anh nè à căn cạnh xấu <coughs> kháng cả 16 kháng khoảng 25 thì cũng ngon chứ không phải gì mà, mà 16 thì được ừ, kháng cả ta bên cạnh nha đúng ạ ơi anh Tùng lại kẹt góc rồi à, không không thả bùa được nữa ta à, đấm đấm đưa ngày mươi lên chút nữa kẹt góc không không bùa được nữa luôn á à, từ từ á đấm phù vậy coi à ok rồi ok rồi được rồi ủa thằng thằng thằng thằng thằng thằng, huy đổi nhân vật nữ này đấy đen nè à à, nha chị nữa dạ, mày rảnh nữa dạ. không uy anh dạ. đi với anh ờ. long có một ngày có một buổi mà giờ anh chuyển giới luôn rồi à đi con đăng không phải chuyển giới là gì anh anh, anh, anh uy đổi vợ không này giả tấu anh đi với anh long có một đề, ờ, có một buổi chưa cà phê mình đổi rồi ừ. <laughs> chắc ờ, kỳ này ờ, đi ọp xong chắc anh qua thái luôn à, thái là <laughs> nâng nâng thêm ngực đúng không nâng thêm ngực đúng không à, <laughs> có có bao nhiêu lần Ủa quá anh nở nở em chơi gì là anh ngươi ơi nuôi giả tẩu nè mày <coughs> rồi anh nở nở thì em chơi gì <laughs> khui nón à, đúng rồi cầu em chơi gì mày Ôi trời ơi, anh Tùng ơi, vô tơ nhặt đồ luôn anh Tùng ơi. Nhiều quá. Anh Tùng Tùng vô vô tơ con Johnny vô tơ ơi. Con thi, con sống sống vỉ á. Nhặt đi anh. Con sống vỉ á, nhặt đi. Mày bắt gì mà quấn nhanh vậy? Ừ, con bất thường quấn nhanh anh này. Ôm nhau không được. Ờ, ừ, quấn sân thường. Một nón 540. Tay ra. Sợ cùi quá. Cùi. Cùi. Cùi. Cùi. Rồi, chả được gì. Anh nhặt anh Tùng không nhặt được kìa. Con lực, con lực tác rồi ok rồi em dậy rồi ok rồi em nhặt hết rồi à, thả thiếu anh ơi <clears throat> có nhặt rác lên lên trên 12 giờ luôn anh ơi lên trên 12 giờ luôn lên à ok đứng vành dọc ok trời tụng rác không vậy lời hắn họ chậm rồi rác này anh anh à, nói gì lấy tạm đai này anh ơi 10 20 này đồ hồi chiều em có cái đai đẹp mà em Bó đầu, em em bi em cho anh rồi. Thằng pháp, thằng pháp 10. Pháp mười Làm gì có thằng pháp? À pháp mười thằng pháp mười Hồi chiều có cái đai bảy hai mươi em định bi em cho anh đó, sao giờ tìm ra anh ra ta? Hay dữ ta. Nhưng mình vứt đầu vậy. Vậy ừ. ba bữa có, ba bữa có rồi nó là lòi đó. 6 <coughs> hay mươi thì cũng được. Này, này kiếm tử mà đâu có gì đâu, đánh boss sớm. Mình sớm rồi. Cường tí là đánh liên đấu nha Cường ơi Anh không có đánh đâu nha Anh anh bot à Khải ơi ơi anh ơi về đấu trường đấy Cường ơi Cái đứa ra à. đừng, đừng đổi mật khẩu ra để thứ sáu tôi vào tôi chơi tí nha Anh gì anh, anh gì anh Cái, cái nick Nga Big Boop ấy Ok em, em vẫn đỡ em vẫn đỡ Cái gì alo em là đưa thôi vấn đề đâu Cứ nhắn tin một phát là có mặt 6 à, công thành á à thứ thứ, thứ sáu vừa rồi hỏi là có ai cầm bác chưa thế là không không không đi trả lời gì thế là mình không vào nữa. Rồi anh online chậm quá lúc đó chậm chiến là bắt đầu rồi anh bảo rồi đó chết luôn anh ơi lúc đó không kịp thời gian quay lại trả, trả lời cho anh đâu. Tiếng mời nha, ừ. Ôi cái nó cái áo trời ơi. 30. mươi má sao có 30 vậy? À cái này em được. Cái này cho cho đâu Bình Dương được, cho đâu Bình Dương được. Bình Dương. <laughs> được được. Bình Dương gì ra cho mình áo thì Bình Dương ơi. Bình Dương đâu? đây tương nhiên bắt lái em ơi được mang tạm mang tạm mang tạm được được cho nó mang tạm làm đất nó nhặt luôn đây em ơi đây em ơi em bố ơi bố ạ bá quá đâu đâu bình dương đâu tăng bình dương xuống đây chọc áo này em mặc vô đẹp luôn nha mà em em mặc vô là em phải sắm cho trường hợp kim nha ok chưa Wow, chị ơi, game sẵn rồi. Rồi ok, giờ em phải mặc áo này được. Ok rồi. Đó tiệm tiếp. Dạ, yeah, áo đẳng cấp không? Áo đẳng cấp không? Rồi bán là em với chị em mọc đi. Ngon. Đưa ai kim trước không? Được, được, được. Được, Bi anh à, đưa đưa cho Bi đi à, Bình Dương ơi. Rồi, rồi, rồi. Rồi bây giờ là coi như là dài nè. Rồi, bây giờ Bi đưa nó hai kim đúng không? Rồi, coi như là Bi à, thiếu nó một kim, rồi Bi thiếu anh hai kim xong ok cho bi lái xài đi em dạ, dạ. rồi em à, bi thiếu anh hai kim rồi thiếu bình dương một kim coi như xong nha bình dương ơi có gì không hiểu lấy giấy bút ghi vô ừ có gì lấy bút ghi vô <laughs> đó lấy chuyện đó đi bây giờ cho chuyện nó ngon em ơi lên đồ đi nhưng bi này được này ạc là mình cho nhưng mà hai mùa Evan rồi nó đầu tư anh Evan từ đầu cuối thực sự là tâm huyết đó dạ, ok Gia Khang ơi cảm ơn Gia Khang nha ngọn đèn kia trong đêm mơ nào có lịch bài bắt đại kìa Ok cảm ơn Gia Khang và Donate Khải 20k à, nha Cảm ơn người Nam Chúc người Nam buổi tối xem lao dễ Đó Bi lấy cho chuyện đã xài đi Bi ơi <clears throat> Bán rồi là là Bi xài đi là gia chuyện đấy em mang cho nó định à, mang nón phần thủ lý 19 lúc nãy đẹp á Bi ơi <clears throat> Rồi Châu Rồi, rồi, rồi. rồi tí tí tí nữa Thôi anh Tùng á Anh Tùng uh hai cái chùy luôn anh tùng ơi lên bài của đại nó bán cho anh tùng ơi nó bán trên like kìa anh tùng <coughs> khui ngay bật tì lôi trăm hai mươi ao đại lưng ngon tùng ơi đại lưng ngon nha Ôi ơi. Đại đưa ơi. Ôi, đại lưng này bán. Nè nè, đại lưng này bán có tiền nha. Anh Long có mua mua rẻ anh Tùng được nè, bán có tiền anh Long ơi. Ờ, ừ. Siêu phẩm ấy, cái này dạ. dạng siêu phẩm ấy. Ôi má cho giờ đang ngon vậy. Rồi. Chúng đọc 40 đồ từng cháu 40 rồi này sốt ngon ấy ờ, dạ. má cái đai kìa trời ơi dạ. má cái đai ngon vãi rồi rồi anh Long ơi, anh Tùng ơi bán nhà Long đai này nha anh Tùng ơi bù lỗ bót nha rồi Long ơi gì vì, vì thiệt sự là để em nói nha cái đai này á bán anh Long nửa giá thôi bán Long ba kim gì lái anh Long ơi không có cái cái nào ngon hơn đâu lái đi Má cái đàn lừng bình vãi rồi. Tới xong rồi tao xong hết đi rồi nó lắc. Má sinh lực kìa. Bình vãi rồi. Má của em em cho nem hành là em cho nem hành làm cái đai này em mua ngay nem kim ngay vào liền không phải suy nghĩ luôn. Đây mà nếu mà em chơi bữa chơi mà mang cái đai của 19 chán tay em cũng em chín mà nó có sinh lực không có bỏ em ơi võ đam cũng quan trọng em ơi à tiếp tục anh Tông ơi má đài ngon sinh lực một tám tư luôn đó tôi hai chín nó đừng giỡn đồng mua bot bot kìa mua đâu không mặc thì còn ai mà <coughs> thả thêm đồng ơi nhỏ đang nằm hành chuẩn luôn má đẹp rồi đai lưng đẹp đai lưng dậy ra ra đai lưng ngon gớm là anh em ơi đai lưng này nhìn đẹp không trời ơi quá đẹp bất đại anh em sâu anh tổng ơi lái luôn tổng ơi Woo, ngon ấy anh tổng lái không lái em lái anh tổng ơi họ đợi em anh tổng có lái không mày lái đánh mày đi mày lái đánh ông đi mày con không chủ yếu một người đánh thôi chứ hai người cả đánh không lộn xì ngầu một à ờ. <laughs> giao dịch có một cái vậy là quầy với hai kim kia luôn luôn không anh khải về luôn thì coi như anh em hết nợ với anh đó ừ thằng bi nợ em một kim là xong đó trời ơi ok bi nợ em một kim là xong đó đưa cho thằng bi đi cái đó là ưu tiên thằng bi đi cho thằng bi nợ cũng được rồi bây giờ khải đổi kim đi muốn kìa ấn tùng gì đâu rồi ta cái đai kìa ai em dư cái <laughs> đây trên dư cái đây hồi em ăn event cho rồi à, tiếp theo ông <coughs> thằng lên cái bây giờ mày lấy chừng nào mày lấy thì để lại thôi anh anh để có kịp lấy em em ăn event cho em dư kim lấy à? đây đẹp một xoay lấy đai của à, em kìa em cũng chuyển gì đó đen lại chứ em không chơi với viên đâu được một xoay lấy đai đen á còn ờ, tân lấy đây lắm Đúng rồi mai mốt mai mốt em chuyển về võ đen à đường nào ấy võ đăng là phải cần sinh lực đó võ đăng là phải sinh lực càng cao càng tốt sinh lực cao đầu ờ, quýnh em lên đầu ơi em không quýnh đâu đầu ơi ờ tách cô tu luôn cho anh quýnh luôn bỏ đây với con lô mà không có sinh lực thì đem vứt đi luôn á ờ hello nè mới vô nha hello mọi người Đúng rồi, Nam Hành phải như cái món lúc nãy mới thực sự là Nam Hành. Ờ, Thôi mà vô anh bán luôn. Má đẹp. Hạt luôn, Luffy dân luôn, nguyên set đồ luôn. Đâu có, ờ, em đổi Hiên qua vỏ đen. Tại vì anh không chơi long chơi chơi đi. Ừ. Đến Long anh chơi BD với anh chứ mua ừ. xong anh chơi được. Mua sao chơi được. Hơi ơi, hơi ơi, hơi ơi, hơi. Nghe nghe nghe. Hơi hơi hơi hơi. Mới mới đặt cái áo cho Huy à, sang 100 kg rồi nha ok ok cảm ơn ok em có thấy, rồi thấy khải thấy tấm hình đó chưa chồng thấy đó chưa thấy rồi thấy rồi cỡ đó là ngang ngang a chi á a chi cũng trăm ký ông a chi bự lắm a chi bự a chi bự hơn đúng không a chi bự hơn a chi một trăm tới gần trăm rưỡi lận ờ ai chơi như là một, một hôm hôm trước em nói là giảm cân là em nó còn là 125 ký a chơi không biết được bữa nào alo a chơi thì qua giao lưu chơi gọi a chi qua em hồi xưa em hồi xưa một lẻ tám là bây giờ giảm xuống còn tám mấy ký ôi một một lẻ tám hả em ui chục đây là nhẫn kim nhẫn ôi sao nhẫn sức mạnh ôi nhẫn sức mạnh mười sáu. ôi cái nhẫn này sao không phải là chọn 40 Ê, à, chơi em đâu, cho em đâu, cho em đâu Có nhận nó bán em Đây, cho em đây, đây Đồ đang đặt chơi cho em luôn, có hàng luôn Ờ, thấy chưa Trời ơi, nhẫn đẹp dữ ta Ồ, oh, giờ đang hả cho em? em mua cho em á. Ok, đỡ anh nói anh Tùng cái là anh đỡ cho em chắc là rẻ thôi, không mắc đâu. Hay do. À cái nhẫn đẹp dữ trời. Đu, sinh khí 14 sinh lực 120, em mang cái nhẫn này là em lên được 160 sinh lực. Ôi trời ơi. Đồ má. Má cái nhẫn. luôn. Vãi cánh rồi. À, cái này chóng 40 là vô đói rồi. Ok, ừ, em cho em này tí. Ừ. Rồi, á thằng nào? Á thằng hàng của á thằng luôn đây. Á thằng. Dạ. Ê, thấy thấy thấy rồi Hai cái của áo thằng luôn. Đó. đó, hai cái áo thằng luôn. Dương Ôi. Hai cái của áo thằng luôn nha. áo thằng mua cái nào em lên em lầm lại cho tiền tùng bớt với anh ừ. bữa giờ không có thu được bao nhiêu hết. Hàng đẹp mới bán thôi, bán rẻ em thôi. Em muốn hai chiếc luôn, hai chiếc anh anh thích cái nhẫn nào? Hai chiếc chiếc nào cũng đẹp nha. Đồ 16 ờ. đồ. Hai chiếc chiếc nào ngon hết ra. Được, được. Nhận dưới ngon hơn, nhận dưới ngon hơn nhận là trên là có nội lực á cái nhận có nội lực à, chín bảy chín bảy rồi ừ. án thần à, thiệt sự là thôi về đưa một kim thôi bù cho anh tùng đi một kim ok ok về đi có luôn vậy lái một kim anh ơi như bắc tương như bắc cái nhận dạ, kia chắc là để à, ba đây dạ dạ dạ, dạ. thôi cho em được rồi dạ, đúng cái nhận kia rẻ nói chung là đỡ nói anh tùng anh tùng người ta anh tùng ơi lâu lâu nó ổng tiếng hả anh đi ổng tiếng rồi đi, đi, đi, đi, đi rồi đi rồi đỡ đám nói tiếng hả à là đơn xong đừng đấu à mới còn chết á đây em ơi từ từ từ từ giao dịch đi rồi từ giao dịch đi từ từ giao dịch hơi ơi sau cái này của em đồ hôm nay hơi hơi anh tùng lúc này nói kiếm cái nhận chón 20 cho hơi nhưng em đồ có liền luôn <laughs> áo mà chắn 20 còn cái khoảng 25 à, có 25 sinh lực trăm 160 rồi vãi chướng đồng ý nữa thằng ơi lên nhặt đồ anh okay. ơi rồi nhẫn này bắn nhanh kim anh em mà sinh lực lực sáu sức mạnh cho con lon đao win luôn còn dư một cái nữa nha anh em anh em trên bang luôn một kim luôn chân cho nó lẹ anh em ơi Quá đẹp Trời ơi cái nhẫn má thiệt sự <laughs> Quá binh Hơi cho em, hơi cho em với triệu nữ hả? Triệu nữ bằng sách gì là nhung tình hả? Định quá Ok em ơi Ok em ơi Ôi đẹp luôn em ơi Được, hợp lý Quá hợp lý luôn Còn quá thêm cái cái ngọc đồ đủ luôn Đủ chán luôn Đồ, cái cái lôi khăn lôi ngọc bội là đẹp rồi Giờ thêm cái dây Ôi, vũ khí không chịu mang à đâu em mới chuyển khóa em chưa lên đỡ mang lại vũ khí mà. em còn cái vũ khí lôi xác nữa đúng không ừ. trời bé ơi tao đặt cái nhẫn tao đặt cái nhẫn mà khải không biết bao nhiêu lâu rồi giờ mới có rồi. ừ có nhẫn vô mà có nhẫn rồi em <clears throat> má cái nhẫn là trong muốn mua là đẹp luôn rồi ok ok ờ, rồi huy ơi à, huy ơi huy hiện tại á thì thực sự là đỡ anh nói luôn nha cái nhẫn này á đỡ mà bán thì anh nghĩ chắc nó cao lắm là khoảng ờ, đỡ với thiệt tình giá nó cao lắm là khoảng 6 kim đỡ em ba kim gì đó nửa giá này em ơi tự nhiên bác khỏi suy nghĩ tự nhiên bác thôi ơi đưa kim cho nhá ok ok đây là à từ từ á để xong xong lan luôn nha xong lan luôn luôn nha rồi, đó, anh chốt anh chốt đồ trên like cho anh em video xem cho nó hay rồi ok xong like đó xong like xong xong cái đánh boss này là anh giao dịch đó còn cái đai lần con anh lòng mới đi lần con lòng đây hai món là tính ra thu được anh tổng được 7 kim đó anh em rồi một ba kim một ba kim là 6 một kim là 7 nhưng á à, thằng nữa 8 thu được 8 kim rồi được bù lỗ boss đó và tiếp theo à, ngon thiệt sự luôn nhận thị bán em mà bán bán cho ban là sơn chỉnh đây thực sự bán ngon là phải năm sáu kim mới bán nè còn trong ban phải bán nửa tiền rồi em ơi ngon quá quá à, nhận đẹp gô dạ. ơi ơi cho, cho em ở ba kim ăn, ăn cho bạn đấy event đâu kim không có em ơi mày mới trả nợ giờ mình mượn nữa tháng này mượn đi xíu tính ra từ đang đánh bot đang đánh bot mà riêng đã nhìn thấy sao rồi khui vừa rồi thì được cái, cái nhận chón mà chón như thế này thực sự là ít nhất phải dán nó tầm 3 đến 5 kim bán trong bang 3 kim thôi anh em kêu mắc thì, thì trong à, không phải trong bang mình là ok rồi nhưng ở bên ngoài like là kêu mắc thì sự không biết mắc chỗ nào một con bot sáu bảy trăm xu mà đánh ra cả ngàn con được một chứng nhận đó nè đó có ba kim thôi quá rẻ có 200 nghìn thôi quá rẻ nhẫn này một kim đan lưng này không ba kim cho anh em rồi tiếp theo lấy nữa im lặng nha lấy rồi rồi anh tùng nha <laughs> đấy nhắn này bán một kim nữa này <coughs> sức mạnh 16 3 điểm tại thịt kinh à, cái gọc vội nó chán 20 thôi chán 20 là còn hốt luôn chán 20 thì chán 40 thì em thấy nha một từ từ xem này nữa. xin trang thức gia tảo thực sự là không đồ ờ. từ em ơi hôm trước đánh cũng nhiều người xin quá thực sự hết người này xin tới người khác xin ba đôi giả tạo vứt ra liên tục rồi hết người này xin rồi đến lúc đánh boss đó qua wow, giờ tập trung lại gần mười mấy chục người xin quá trời luôn em thực sự đánh lúc đó nó loạn luôn nè quá đông luôn đánh nãy giờ là cái gì, cái gì? anh Tùng lần này là đánh khoảng 45 ờ, con boss 45 <coughs> con boss nhân nhờ ờ, giá anh em trăm xu ơi không không bán cho ờ. hơi rồi không bán nó ngồi anh ơi 45 con này nhân cho giá trung bình là 500 xu một con đi Là anh Tùng đang tốn khoảng tầm uh, ờ, 22 kim 5 Kèm với 15 con thường là khoảng uh, một kim rưỡi là khoảng tầm 25 kim kèm tiền dạng Thì uh, ờ, 50 con kim. 50 con nhân cho 20 vạn là nhiêu là một ca dạng nữa là tốn khoảng 2 kim đó là, là hết gần 2 triệu hết gần 2 triệu là hết gần 27 kim 27 kim hơn rồi với 27 kim hơn thu được gì nha anh em thực sự chưa thu được gì nha gần 2 triệu rồi à anh em ơi gần <coughs> 2 triệu à. Đến anh em im lặng nha, Cười. để tiếng xúc à, để rù anh quên ảnh à, để lại cái đây ra trẻ nha. Không biết nữa Tùng Nguyên ơi. Khui này. Anh em nói gì hết nha anh em. Im lặng nha. Bành ra quá, ra quá. Ra quá. Ra quá. Trời ra nữa. Ra luôn. Lại 20 20. Má này cùi dữ sinh lực thấp quá. Xin ký 20 cái này 25 nữa là bền kỹ. Ờ cái này 25 gắn họ nữa mà sinh lực thấp quá. Lực thấp quá. Hả? Này sâu quá 120 thông pháp 12 à, 4, 4 rưỡi hả? Đồ bình thường Một hộp bốn rưỡi hai chục cái mới bán Đó bốn trăm xu đi mua hai chục cái Rồi Tiếp tục khối độ 400 xu rồi mua đó đó chỉ bốn trăm rưỡi thì mua 10 à, cái là bốn hai chục cái hai cái là chín kim hả Ờ, rồi kêu nó lấy hai hộp đi Khui ha, khui ha Khui ha, khui ha Họ sát nội công 128 mua đầu server 12 kim rồi Hồi đó đầu server thôi, giờ này rẻ nè Giờ này rẻ nè Anh mua hộp, hộp miếng thức ăn đã ờ, Hộp ăn Ờ em có 3 hộp nè Cái này bắt 68 anh em ơi, bắt 68 hiện tại chưa về bờ món nào anh em ơi Chỉ còn món tầm 2 đến 1 kim, 1 đến 2, 3 kim anh em ơi Hiện tại đầu tư hết 27 kim dưới lại lúc nãy Khả đánh ờ, dưới thằng em đánh hơn chục con nữa Bắt này gần 30 kim đó nè Cả ba người đánh thì gần 30 kim ờ, Tí nữa à, ai à, Huy Huy Huy Huy ờ, để lại là anh thiếu nha Ok ok Anh Long bữa nào rồi nào Tới đâu Long ơi Bây giờ tao cứu ta đây Nghe hành trung tâm đi Thấy không? Hả? Còn thiếu bọn quên, thiếu bọn chưa, bọn cũng kêu đứa chưa đã <laughs> Rồi được rồi, khui Đâu, dây chuyền không kháng cả rá, rá, ờ. Cho con rác luôn ờ. Chón 30 dòng 1 cái này anh em trong ban cần nè Đó, đã đẩy lên 80 chón dòng 1 nè, thấy chưa Không bao nhiêu bạn cho anh em, làm chậm 30 rác luôn cho anh em luôn Dòng bòi kim, rác luôn thôi được một ngà voi 540 chắc được à, ba kim hai kia hai ba kim cái gì ra 120 chống 20 ngục bội thổ toàn đồ sida thôi em ơi <clears throat> rồi à, lên trong này đi lên đây anh cho <clears throat> ông này sẽ là đồ sinh lực lượng này đâu cho à, huy ơi huy em về cho hành trung tâm luôn huy rồi rồi rồi rồi này không ông không có sao được gì nữa đâu đấy cho ông tiền cái nhẫn làm chậm đi chậm hai mươi rồi nhẫn làm chậm hai mươi xong phát hai mươi hai cho ông luôn á bán cái rác này nè mà cái này không có xài được rác này Má thật sự rác này rác này rác này chọn dòng một rồi bước cho xe đi anh em nào cần cho trong vòng 2 nano cần cho chọn 30 nano cần cho và lên chọn 40 chọn 20 rồi tiếp theo kim 350 Bo thêm mình may mắn luôn đó Bo thêm mình may mắn hả? Ôi phá được quê rồi cắn rồi phúc viên rồi mát luôn mười mấy ca luôn vô nhổ đàn chơi rồi tiếp tục khui năm ơi Khải ơi, Khải, Khải, Ơi ơi ơi. Đưa đưa đưa đưa đưa đưa đưa ngừng đang Thiên lên qua đưa Một nhắn 500. Cái Yên luôn. Cái gì anh? Một nhẫn nhắn bốn mươi lấy ca Phúc Viên luôn cắn dùng Thiên luôn đi. Ừ, được cái Phúc Viên đi, đỡ làm gì. hai 120 triệu. Ôi, bốn mươi vòng cưới nữa. Ngọc bò em bốn mươi nữa. Trời ơi. Gì Đây anh em ơi, được một cái nhẫn bốn mươi này, vòng một nha à, chắc cũng được à, dẫn này cùi quá nè mày chắc cũng được à, kim rưỡi hai kim dẫn này cùi quá dẫn này cùi quá <coughs> phèn quá à. phèn quá nhắn này à, chắc cũng càng phèn nữa đậu xanh quá không sinh lực nhân này rất cũng kim hai kim cùi vái đứng đứng đứng đó trăm ba mươi này cho anh em trong bang trăm hai mươi cũng cho luôn thông pháp 15 làm chậm ba mươi cái nhẫn này nếu ai mua đánh tống kiềm sơ cấp ngon nè đó anh em đó nhận này cũng ngon ấy cho Thế Yên mang mấy ca để mình góp công sức vô gì ra đồ siêu phẩm anh em. Em ngọc bội nữ chó hả? À, chân chân hả? Ok những phi ơi, lên ngay liền luôn, ba lên hiện anh cho luôn em ơi. Nè, vô giờ Khải ơi. Đây đây. Vô giờ Thế Yên đi. Cho nó cắn bài em nữa. Như vậy đó. Giờ Thế Yên nè. Ủa anh Tùng hết đánh quá hả? Không biết là còn được Anh có 45 con thôi, không biết còn đánh được không? Anh em đợi tí thì còn thả nó không anh em. Rồi tiếp tục bắt đại anh em, tiếp tục bắt đại anh em ơi anh anh đá thằng em. con con lôn á con con lôn thì ờ, mana tầm 600 mà chơi được rồi nơi không cần nhiều đâu không, nhận nó đẹp mà con có mana hiếm không nhận nó ngon ừ tự nhiên đi đổi lấy nỗ lực làm gì nỗ lực nó 600 mà đánh chán rồi nó đánh đâu có hết mana được đâu mà cần nỗ lực làm gì thì nhận ờ, con lôn đâu mà đánh anh long ơi dắt ạc lên đánh với đại đó long ơi vô ạc vô góc đó bạn hiếm lòng vàng bốn rồi gì nữa ta dạng bốn là không có anh dạng sáu tương dương bách cho nè làm năm hả làm bảy làm tám làm hai tương dương bách cho cái ngọc bội làm trống 30 ổng một nè em ơi à, ui cho tôi cho tôi cho tôi ủa sao dạ, đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu à đứng trong đó không đánh được lục hai lục hai ơi ma chết rồi thủy yên rồi tao vẫn chỉ cho 50 đó đừng cứ dễ đó đó bị dính lắc hồng ba hả hồng ba hồng năm hỏi về hồng bốn rồi đứng góc lát ok rồi nắng này như quýnh cũng ra không không vâng, vâng, ra nắng vâng. này như quýnh cũng ra không được đúng không có anh long long dắt ạt lên phù đánh anh long ơi đứng ngay chỗ nghe mươi đánh được nha đứng chỗ nghe mươi đánh được nha đứng chỗ nghe mươi là đánh được nha rồi rồi ok làm vàng bốn ui đủ xanh má nó chín trăm năm mươi chết luôn không vàng 4 làm 5 hả? Ồ khó vậy. Đủ sao má. Từ nha. <clears throat> qua góc cây bộ cây anh em đứng này đâu quá. Đứng này nó quýnh sang xuyên trúng được anh em ơi. Ngay mày kiếm quýnh trúng. 4 <clears throat> vàng à, vàng 4 à, làm mấy? Rồi ok ok qua này góc này góc này đánh được. Ok. 6 à, hả? Rồi qua con đó đánh. Lên nữa. Con boss này nó quýnh 150 nó quýnh lan anh em ơi. Kèm nghe mi nữa nó chụp đâu quá. Rồi ok được rồi. Có góc rồi. đánh được năm phải không <coughs> rồi ok góc này đánh được nha nè rồi để cho cái ngọc bội thằng em đó đâu rồi làm hai con cho là lên được 80 chón 80 chậm nè, ok luôn rồi lục hai giao dịch giao dịch chân chân ơi giao dịch em ơi cái này mấy cái này là cho không bán nè nếu mà bán cũng được ờ, hai ba trăm xu mà không không có bán ôi ngọc bội là như hương như hương ơi như Hương Điểm 8 rồi đây, đây, đây, Như Hương à, lấy con chứa đồ bàn áo giao dịch cái cái chón 30 ẩn một nữ cho chân chân em cái Đây đây đây Rồi giao dịch đi Cái ngọc bội nữ chón 30 sinh lực một lực 10 ít á Rồi rồi Rồi giao dịch đi Ok Giao dịch đi Giao dịch đi chân chân á à. Có gì hết rồi Như Hương ơi buồn quá Như Hương ơi Rồi đi cho buồn Rồi anh thịt à Anh để thịt Rồi vô gấp đánh được nha nè Mở độc dây luôn quá nếu có cái nào hiếm bao nhiêu con bao nhiêu con anh anh mở bao nhiêu uh, bao nhiêu cái hai mấy hộp à hai ba hộp hai mươi ba hộp mỗi xíu 10 giờ 40 có quá đâu ông ta có có có có có có quá chứ anh anh Khải giao dịch em bao kia em nước cho ông chiến thằng cái uh, xíu tính ra à, anh Khải ơi đợi tí đang đánh vót rồi xong đã Tiếng nào bắt <laughs> đại anh Đâu rồi, vô được góc cho Lâm Lâm phụ anh Long ơi, lên phụ anh Long ơi. Được. một mình đánh lâu lắm. <laughs> Đang giao dịch đã chuyển đồ qua đó, giữ đóng đồ, đóng đóng thịt anh. đâu nó nó nó đâu quýnh được à đưa cho coi nó lại Vô, nữa, nữa để, để nhớ mốt khỏi hỏi anh lụm nè quất nè này cho nè đường băng này 130 này mấy cái này cho này ai xin cần này nhẫn chống dòng 1 chống dòng 2 chậm nè chậm 30 chống 20 bờ tay không lôi 29 mấy cái này cũng ok nè anh em nào cần này alo này nè đó vào tay đó rồi tiếp theo phụ đánh nó muốn lệ đụng này đánh biết nào một mình đánh biết nào xong người ta xong rồi còn đánh hai con của mình những bình dương nữa nè mỗi người một con nữa nè rồi tiếp tục vô vô góc này đánh được nha rồi quất ok anh em ơi ok anh em ơi để xem con này đó anh em ơi đó wow sờ đánh nó chậm vậy ai cho phụ anh em ơi cô lửa gì đó em cái nhận thị cái hỏi vòng hai à <coughs> nhận này không có chón em mang làm gì không có chón em mang chơi cu lửa xích đồ là đủ 80 chó đó em em kèm ngày 10 80 chón đó em mang cái nhẫn này làm gì nhận nhận nhận kết quả dòng bọt quá anh Khải không có nhận dòng hai nay kháng quả thứ ba nè sáu mươi chón kèm nghe mươi là đặt tao mất 80 chón em thay ra làm gì em thay ra là còn có 30 chón là không đánh được đâu không giao tranh được đâu nó muốn em đơ đơ cả ngày luôn á rồi anh em đợi bất đại chết tiếp tục à, bói cho anh em xem nha à, vẫn là xếp mình bánh 86 rồi nè hôm trước thì anh Tùng anh anh thêm được một cái top à, ban à, cá nhân á anh giao dịch qua cho Khải thêm một món á một món mình bánh nữa là đủ nè em ơi được ba món rồi hôm trước đưa mua được hai món hôm nay được một món nữa là ba món rồi nữa đó ba món bánh này nè 25 này giá chiên này mới nhanh mới nhận anh Tùng mới đưa qua này phụ đánh luôn nè <clears throat> rồi nhận nó từ đầu ngọc bội này là tháng thứ hai là được 75 phần trăm đó 75 phần trăm cái set đánh à, đánh à, set đồng sát này á, thực sự là vô giá anh em ơi đua tốt nó hơn một hơn 10 triệu một món lận đó là cái thực sự anh em hỏi nhiều anh em có xem la trước hỏi cả set đồng sát này bao nhiêu tiền thực sự là không biết bao nhiêu tiền đua tháng này có, có tháng là tốn 8 triệu có tháng thì tốn 12 triệu có tháng thì tốn 9 triệu như tháng rồi chỉ tốn 8 ờ, triệu thôi thì được giá tiền rồi đó thì 75 thì tháng năm <clears throat> đó à, cái nhẫn này mình bán xấu hôm trước đánh ra là được uh, ờ, 81 phần trăm những này là 86 phần trăm đó 86 <clears throat> phần trăm anh em ơi <clears throat> rồi đó nãy giờ quên giới thiệu anh em là sẽ bán 86 phần trăm anh em và được vài món thực sự là không món gì hết với uh, hơn 27 kim thì trả thu được món nào nha 27 kim thì đây nhận đây nhận đây nhận đây ngọc bội đây ngọc bội này chắc đựng kim kim rưỡi hai kim nhẫn này cũng vậy rồi cái nhẫn này cũng vậy luôn thiệt là khá là cùi đó hơn 27 kim của anh Tùng mà thiệt sự là trả thu được món nào hết nam rồi đến cái đai lưng này cho anh em xem sơ qua <coughs> lưng này thì à, ba uh, kim bán cho anh Long nhẫn này thì ba kim bán cho ba đó rồi nhẫn này một kim đó này có một cái nhận kim nữa sinh lực à, một trăm ba mấy nỗ lực chín mấy rồi sức mạnh 16 dòng 1 bán được một kim cho anh em trong bang phụ phụ tiền bot nói chung là phụ tiền bot thì thường mang tiếng bán nhưng thực sự là bán được thu lại tiền bot lần sau còn có những video bot tiếp theo cho anh em xem chứ thực sự những cái món đồ bán được giá tiền thì ví dụ như vài trăm xu hoặc là có thể hỗ trợ ban thì hỗ trợ còn những món nào bán có tiền thì có thể bán bù lại tiền bot cho anh Tùng đó còn có đánh tiếp nữa chứ còn cứ cho hoài cho hoài cho hoài thực sự thì cũng có nhiều bát cho nhưng mà cho hoài nhiều khi anh tùng bảo cho thì cũng nhiều nhưng mà được món nào cứ đưa anh bán anh đưa cho người người khác bán khải không bán nữa tầm này là khải không bán đưa à, anh tùng đưa người khác bán rồi mà đưa những người bên ngoài à, ngoài lai like họ phụ họ bán cho mình tùng đồ rất nhiều phụ bán hết rồi <coughs> mình không có bán tiếp tục dạ, đến uh, à, bắt tiểu server này nè đó bắt tiểu server rồi tiếp tục quay lại đánh một đại xong Rồi Anh vất đại không có, không có gì luôn Má còn thấy game vừa rồi đánh vất đại không có đồ luôn ra Áo vậy Không có muốn đồ gì luôn em ơi What the hell Nhưng mà chết thêm còn nữa Kiên nhẫn khoảng 10 hạt đánh nha À phải rồi Áo thiệt sự Ông ơi Hả Anh tầm những lắc cái chạy hoài Chạy ra ngoài chạy ra ngoài còn kèm lắc kìa Không có đồ luôn anh em Áo vậy tơ nó luôn để con này đi nhặt kiên nhẫn tầm 10 hạt đánh còn khoảng 8 800 ok em ơi 10 hạt đánh mà còn 8 800 mà bọn nó đánh nhanh vậy đông đen mà đó mình mình thứ năm nè anh Tùng bị lách kìa thứ năm mình không chứ thứ năm mình không có bị vâng cái ba chết bỏ đang chết đường môn chết luôn cái ba bỏ đang đường môn chết nước Asia đang lên ôi con này có đồ con, con kia tránh bóc rồi nè vãi trước đi nhặt đồn á rồi cứ quấn đi anh em cứ quấn thoải mái anh em ơi đừng đi nhặt đồn tám mươi trăm nha ba mươi nó thấy rồi đấy nga mày chết đông đông đi nhẫn đâu đi nhẫn đâu ba mươi chuẩn bị đồ sát cứ đam cứ đam cứ đam sẵn rồi kìa canh đội mấy ông công canh đội mấy ông công canh đội mấy ông công canh đội mấy công chưa ra bảo lâm mật tịch chưa ra tệ tiền nhẫn còn phải sáu mươi đúng không xanh sao em ơi rồi bắt đầu ồ oh, được party Đói mèo còn tiếp tục em ạ đủ đồ vậy tím tím tím tím tím chọn ba mươi ui vậy thiên nhẫn nhanh đi thiên nhẫn nhanh đi đông rồi chết luôn lên lại thiên nhẫn lên lại thiên nhẫn mà nó nhanh quá mình lên cái bốc hơn đi mình hết đặt luôn á chết hết luôn á cờ bỏ đi em nó mạnh nó mạnh nó có quyền muốn đề mẹ đâu suy nghĩ chi thiên nhẫn em ơi thiên nhẫn thiên nhẫn thiên nhẫn chết rồi thiên nhẫn chết ủa nó nhanh vậy thiên bang thiên bang máy em ơi thiên bang máy <coughs> thiên bang máy em ơi <coughs> xe này là không có nhận kỹ năng đâu thoải mái anh em không có nhận kỹ năng đâu toàn nguyễn ơi thì uh, à, thiếu lâm giao lên giao lên thì để em cho đánh thiên bang em ơi cỡ nó liên minh có nó cỡ nó cười ý gì cỡ nó này nó mạnh nó có quyền hiểu ý là mình mắc cười thì <laughs> làm ba triệu tào lao rồi gồm ở đâu này ta thiên bang đâu anh em ơi mạnh nó có quyền rồi thiên bang xấu rượu xanh thiên vương chết rồi thiên bang chết bắt không có đồ ta không không có đồ không có đồ nha tao tối nay có nghe mấy nào đi tống kim ông ta đưa đưa đưa đưa chứ mỗi năm kim phải nên à ok ok ok giờ em uh, à, tương dương bắc tương dương bắc đưa trước này đây, khối đồ bên em ơi, thì được gì nha anh em ơi Năm kim này Rồi, nhanh Chơi nó qua, chơi cái ngủ rồi Đây, đây, đây, Long ơi Long ơi anh nhảy nhảy nhảy nhảy vào công chứ rồi nhảy vào chấm công anh em ơi anh uh, như hương chấm công em như hương ơi rồi tới bói đồ bên này được gì nha anh em đây nhẫn dây kêu kêu nó khối này năm à, năm mươi xu đi à, dây không không có tóc quên tóc 20 trốn 30 rác nón rác dây gắn hố 15 20 rác luôn bao tay trốn 30 áo 30 20 ở à, đâu áo phòng hồi 40 trốn 12 quên trốn 40 kháng hỏa 12 sinh lực lực sinh khí không có phòng hồi Bao tay họ 25, chón 20 Bao tay này cũng được này Anh em nào đây chắc nó hành cũng được Nhận thử Israel Bao tay này cho những thứ năm chuẩn Sao em? Sao quả 25 chón 30 ở bao tay? Chón dòng cuối em ơi Chón 20, chón 20 Chón dòng 2 là bên đó sao được Là chón 30, dòng 1 Có gì? Có gì? Bao tay này chón hắn họ này Cũng không có gì ai có con trăm xu nó mượn luôn trăm xu cái nè rồi tôi cho như hương giữ đồ nó cho nên trong bàn cho nên trong bàn này rồi lên thả tiếp hai con nữa anh em ơi phụ lên bot hai con nữa anh em ơi phụ hai bot đại nữa hai con tiếp theo là của khải với thằng à, bình dương hai con người con cô nhanh cái này mày đâm động thả chung anh chung đi cho lẹ chị hai cho lẹ nè được bốn gì chị hai nhanh nhanh khỏi suy nghĩ thả hai con hàng <coughs> quách đại nữa nha nè à quốc hàng quách đại nha à không có luôn <laughs> cổ bách gì đây có đủ quá hai con cổ bách luôn trời what the hell lên gánh long ơi lên phụ anh em ơi rồi đó nè đánh còn thả hai con hai mới đánh đánh nãy giờ anh ơi gần xong rồi gần 50 con bay 27 à, kim không có đồ gì anh ơi chỉ có thu là được à, khoảng 7 tấm kim mà toàn đồ chung chung nói chung à, ba kim ba kim hai kim ba kim rồi một kim một kim nói chung là thu giết nửa tiền lỗ lỗ nửa tiền Ý rồi món gì đặc sắc không không anh ơi không có món gì siêu phẩm được món tầm trung chung rồi làm chậm 40 mà toàn sida không à không có gì không, có giá không có giá nữa có giá mà sinh lực nỗ lực thấp quá làm ra phèn quá sinh lực lực thấp quá chưa ừ không ra được em một cái đai chống 40 sinh lực nội lực kháng họ 7 sinh khí 13 ok không chọn ngon ấy lộn cái quán hỏa không nãy kháng họ có 10 kháng họ có 7 8 điểm mà mày, cầm, mày chơi thứ im cầm kháng hỏa làm cái gì kháng họ làm cái gì nhẫn mà à thiên nhẫn Dạ, nói chung là dạ, chỉ có đây dạ, thôi nó bớt được cái cái đai lưng của thằng thằng gì tôi quên rồi 18 như hương đây ở ờ, cái đai lưng kia là anh lưng đai lưng của như hương như hương anh mới đất như hương đây à, à, à. bấm xong cái này xong cái này về dịch anh em đó bán mình đai lưng năm kim không không anh phong trần ơi bán cho anh long rồi <laughs> thực sự cái đai đẹp quá ra là biết có người mua liền à, đây đi cốt coi coi đây đây đây đâu đâu ai ai, bán ai, à, ai, ai à, bây giờ bán cái đai 7 kim nè đó bây giờ tôi ba mua ba kim nữa bây giờ tôi bán ngoài 7 kim đó lần mua ba kim bán 7 kim mua anh phong trần đó đai này nè đai đang khá đẹp xấu hiện tại bây giờ thì đang được quá mình long cũng đẹp mà đại long mà sinh lực trăm rồi này trong anh thua thôi giờ đang sinh lực càng cao càng pin cứ càng cao càng pin em à, tặng cái vũ khí quả ngon anh đấy Ừ ok em ơi Với lại mấy cái nhẫn là làm chậm nè Nhẫn làm chậm này phục hồi sinh lực này Phục hồi à, đánh tăng trưởng môn được nè anh Tùng Rồi một cái nhẫn làm chậm à, ẩn một Đó. Em giờ kiếm Một ngọc bòi à, ẩn hai ừ. Tây khăn lôi Rồi Đó lấy khăn lôi ổn em ơi Nếu khăn lấy khăn lôi thì chuẩn em ơi Mà không có tóc hơi tiếc nha không tóc hơi tiếc em ơi phải thêm cái tóc nữa bụp ngon chứ cây đen tóc của mười tóc nó bụp ngon ờ, tóc tóc khăn lôi tóc tóc khăn lôi cái mười nhưng mà nó đặt tóc em em đặt tóc em em em quan trọng em xuống em quấn được tóc là em đặt tóc nha em bỏ ra em không không không tan được đâu ờ, vinh ơi vinh ơi dạ, dạ. phải có tóc em ơi phải có tóc rồi tiếp theo bot nói chung là một người nói ý này một người hiểu ý khác mệt mỏi ờ đâm ra không hiểu bình dương á nó chốt một câu là chuẩn rồi bị lầm đồ hai nhân hiệu cốt có đợi anh tí xong bớt được có người hỏi ăn vần thê này bao nhiêu kim á vậy dạ. thằng kia hai kim gửi anh tặng tặng luôn uh, càng khôn kim năm càng khôn ba kim tặng kỹ năng ờ, kỹ năng luôn có tiềm năng cho luôn tiềm năng luôn ba kim tặng ừ. tiềm năng kỹ năng có nha nếu ra có nha chứ còn không ra không có nha không có mà phải đi ô bù cho người ta chứ à. à. đính luôn luôn á anh uy tín luôn đúng không đó là uy ờ, tín luôn á chơi uy tín luôn á ừ. khôn máu luôn tặng bộ luôn được hai cái tiềm năng một cái kỹ năng ừ. mua một cái kỹ năng luôn cho đủ người ta luôn kỹ năng em có đầy Ừ. Ừ. Rồi em phải uy tín mới được là tặng bộ kỹ năng tiềm năng luôn làm cái món đồ viết viết coi hai anh em chia ơi phục khí tóc sát thương các kiểu ơi <laughs> bình dương À, có phần trăm may mắn qua tiếp viên của à, chồng đó nha có chứ có chứ nè đứng đánh giùm có chứ có, có, à quên nhớ đồ anh nai bữa cây vũ khí sao rồi anh nai bán được chưa na đâu na đâu bán được cây vũ khí mấy triệu rồi Ê, cầu thiên quýnh chập lắm sải ơi ờ nó vừa hết nó hết bữa, ăn bữa ăn ăn ăn cho em á bán đồ lên lời quá trời mà không thấy cho em ờ lấy công việc gì má không mười phần trăm <laughs> được 10 phần trăm rồi ok rồi con thứ nó gãi kìa trời ơi nó gãi nhìn tội luôn hết mana gì hết mana mất hơn không phải kiểu kiểu kiểu nó mệt không kiểu nó mệt quá nó muốn mua cái đau lên mệt quá mệt quá mệt alo alo không bóp thiếu ơi ơi ra nặng ơi Ôi hay đó. Có Long Tư trả lời Hải ơi. Có mà Long Tật không? Ông trả lời anh em vui, ờ, vui. luôn đi chứ. Dạ. Lâu mai, ờ, mai cũng ờ, dạ. chín ngày xong rồi. Thật em ơi, đại hoàng thật chú đạo của anh. Có ok dạ ngon, dạ, dính con trong Thủy Yên em ơi. Mai chín ngày xong mới trả lời được. Trời, dạ. Ba kim dạ, vâng. dạ, dạ. Nó nói là ba kim tặng hai, tăng tiền tăng được không? Vậy bơ, quay vốn, quay vốn bó là được ôi xô đồ kim quá trời luôn đủ sắc nói từ từ đưa nghe mấy nhặt đồ luôn ấy chặt đồ quá hải ơi hải ơi nghe có cây vũ khí nha có cây vũ khí nha rồi để anh cố gắng ôi sức nha má hàng vô kim chắc một lần nhặt khó quá ừ phải sức anh năm mười kim nhờ anh nam lắm á ok hải chắc phải đi rồi nhưng mà để về định về đó tối nay định dạ. về tối mai định về đó nam xà lơ quá đó quá không được uh dẫn đi với anh em chứ có vụ đề vụ đồ mà đi ra gặp anh em vui chứ muốn đi lắm chứ rồi nha anh nào nha rồi ok được okay, gì đây hải ơi nam, nam, bây giờ mà trời ơi có... ba mươi chỉ có vụ đề mới là ba mươi đối thủ hải đặt vé chưa không có tóc của nam dạ vé giờ ừ. đéo nào có tóc luôn rồi ok thì sao anh chắc nó ờ, anh à, thằng rác thôi thằng rác thôi à. Dạ. được dạ, luôn ok không đôi gì cả được em 5 triệu mua vợ cho vợ chỉ vàng cho đi mà ra ra ra vứt này cho xe hết gia tổ các kiểu à, đừng có uh, ờ, mật thịt nem độc á ok kim là mày tặng bao nhiêu vậy à, thằng kia một cuốn mật thịt nem độc nha nam gì vậy nó bảo bà ba chi mày tặng bao nhiêu kỹ năng tiềm năng kìa này thì kỹ năng em cho một cặp á còn tiềm năng anh xui có em cho cùng với ờ, cuốn ờ, một tịch rồi tiềm năng tiềm năng năng động ừ, cũng được bán được uh, hai kim được hai kim hotbot luôn hai hả em trai hotbot hotbot em ơi hotbot rồi ok rồi anh em anh tùng anh đồ ông bị gì du dịch luôn anh tùng làm đồ này anh long về làm kim luôn này long ơi à, huy cho ừ, huy cho anh về lấy cái nhẫn luôn mua nhẫn luôn này em ơi rồi ok anh em ơi và pha rồi thì sau khi kết thúc uh, bắt 68 thì chúng ta thu được những vật phẩm như sau thì đợt khải ờ, bỏ ra cho anh em xem à, một cái đai lưng có giá này nói chung những món có giá thôi mới cho anh em xem thôi sự không có giá này vứt hết rồi à, vứt hết rồi đi giả tổ hết rồi ờ, ờ, một cái dây chuyền đâu rồi nãy được à, khả được một dây chuyền cá cả xấu cá hỏi lâm chiếc này mang cho đẹp không yên thua ở này gia tẩu này này à, gia tẩu không có giá trị nè tinh thần ba cái gia tẩu vứt trong này nên lần này cũng cho xe không làm được gì ấy rồi nhận thấy rồi nhận thấy rồi đây ok nhận thấy đây mọc một cuốn năm đồng đó, ở bát số 18 thì à, chỉ được vài món rồi em ơi hết à, mấy quất đại nữa còn gì nữa không không còn gì mấy cái chón 20 thì đưa bên như hương hết rồi này, này giả tấu vừa rồi này cái này sinh lực thấp sinh lực 98 với 198 là lại ngon này, này kích đồ một trái anh thua rồi bắt số 18 thì thu được những một món như sau cho anh em xem sơ qua anh em ơi à, đầu tiên thì à, Khải sinh ra được một cái giá trị kháng cả xấu kháng hỏi 25 thì cái này chắc cũng không ăn thua cho xe mang thì anh em nào cần đưa rồi một nhẫn 530 rồi thằng pháp 15 cái này cũng không ăn thua em ơi nếu mà tổng kim sơ cấp thì ai mua thì có thể bán cũng được khoảng vài trăm xu à, cái nhẫn này thì à, à, chón kháng họ 20 20 20 sự khá là bình thường rồi ngọc bội 540 đó cái này là những món bắt ộp này 140 nhưng mà sinh lực nội lực thấp quá cái này chắc cũng tầm 2 đến 3 kim một kim server này khoảng 60 cho đến 65 ngàn nếu mà em mua ở ngon như là mua order thì 66 67 như nè à, nhẫn này làm 140 phù hợp sinh lực 9 này thì để đánh tăng dụng môn khá ok nhẫn này chắc cũng được tầm 2 à, đến 3 kim cao lắm là 3 kim nhẫn này ẩn ờ, một làm chọn 40 nhẫn này thực sự đã bán thì khả nghĩ chắc cũng được tầm ờ, hai kim rưỡi cho đến ba kim hoặc ba kim rưỡi tại vì nhẫn ấn một nó sẽ cao hơn ấn hai nhưng mà ấn một mà này không sinh lực em hơi cùi rồi đai lưng này đai lưng hot nhất của ngày hôm nay khăn lôi 29 sinh lực 184 đai lưng này thực sự nếu bán ngồi ít nhất phải tầm 5 đến 6 kim mà bán cho anh em trong long anh long thì nửa tiền em ơi rồi nhẫn này cũng vậy nè một cái nhẫn khá đẹp sinh lực 120 sinh khí 14 mang xét hiệu cốt nhu tình là kích luôn hoặc là đỉnh quá chó 20 kháng 25 nhẫn này thì à, thực sự nếu mà bán chắc cũng được tầm 5 kim 5 kim 5 kim hơn bán cho anh em trong bang khoảng 3 kim khoảng ngàn ngàn hợp lý giá khỏi mấy công chạy giá 3 kim cho anh em xài đó, bù lại tiền bot hơn 27 kim kèm với vàng quốc đại thì tương đương à, ở bát này hết à, gần 30 kim cái tiền dạng nó gần 30 kim thì tốn khoảng 2 triệu 2 triệu mà thu lại thì không bao nhiêu em ơi rồi nhẫn này thì chắc bán được khoảng kim sức mạnh 16 sức lực cho 18 mà nỗ lực rồi bao tay này khoảng tầm vàng xung rồi ok anh em xem video đừng quên để lại một đăng ký ủng hộ chơi em ơi